ta lại còn xinh em là cô gái vàng mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng mình vừa một đôi như dành cho nhau ấy chẳng yêu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy thương anh kể về em palm backward and to be a for so long. started. DJ.